Đây, mình là trồng Kha đây các bạn à, video hôm nay tôi chia sẻ đến à, các bạn là mình à, trộn ba khía muối với à, chanh đường nha chanh đường ớt à, video hôm trước á, thì à, tôi có chia sẻ đến à, cô bác của anh chị và các bạn á, là cách à, muối ba khía rồi thì hôm nay à, tôi sẽ trộn ba khía muối này nè cô chú của anh chị để mình dùng để à, cóc ổi xoài rồi bần đây dùng với những à, loại trái cây chua này nha thì à, à, mình cũng có là bằng à, quý anh chị đây bằng nha bằng này rất là chua luôn đó bằng này chua, chua là cực kỳ là chua nếu mà bằng này á, ăn với à, ba khía này á, rất là ngon nha rồi á, là xoài à, ổi rồi cốc đó là mình à, chọn ba khía này nếu mà các bạn không thích chọn á, thì các bạn có thể dùng à, không như thế này đây là ba khía mình đã muối rồi thì à, để mình lấy lên cho các bạn à, thấy ba khía muối nha đây con ba khía này á là mình dùng luôn nha cô chú anh chị đó mình dùng luôn nè con ba khía này là mình đã muối rồi muối rồi thì bây giờ hiện giờ là mình dùng được rồi ba khía muối này nó khác ở chỗ à, mình luộc mình mình xào á là à, nó không có chuyển sang cái màu đỏ mà nó giống như cái màu bình thường vậy đó à, các bạn nó giống như cái màu bình thường vậy đó giống như con con ba khía sống còn sống vậy đó đó mình ăn đây là cái um, mắm ba khía muối nha đặc sản miền Tây Cà Mau thì hôm nay tôi chia sẻ đến uh, các cô chú à, quý anh chị và các bạn uh, là cách dùng uh, ba khía này để uh, mình uh, chọn với uh, chanh chanh đường nha rồi thì uh, trước tiên uh, thì tôi sẽ sắc tỏi ra trước nè ở đây uh, là tôi dùng uh, tỏi nha tôi sắc ra để uh, băm cho nó mịn tỏi ra trước tỏi băm nha cô chú anh chị mình dùng tay băm mình băm ra đó sắc thành lát ra rồi mình chọn đường nha mình băm tỏi này nè cho thật là mịn nha thì à, đây là món ăn à, đặc sản ở miền Tây Cà Mau nha các bạn rất là ngon luôn thì món ba khía này á, thì mình ăn à, dùng ăn với à, cốc nè ổi nè bần nè hoặc là cô chú ấy, à, quý anh chị và các bạn mình dùng với cơm nha cơm cũng rất là ngon luôn mình sắc hết tỏi này ra cho nó mịn mình bầm lại cho nó mịn nha mình chọn với chanh đường ớt đó sắc ra cho nó mịn mình băm cho cái à, tỏi này cho nó mịn thiệt là mịn ra ăn với cốc ổi thì ngay luôn rồi mình mà, mà băm tỏi nó mịn ra nè mình cho vô tô nha mình cho vô tô đó cho vô tô rồi à, mình à, cắt chanh nha mình mình sắc ớt nè các bạn sắc ớt ra ớt này thì mình không cần phải mình mình mình, mình băm cho nó mịn đâu mình sắc ra thành lát nè thành lát mỏng mỏng dùng hai quả ớt thôi nó cay lắm rồi rồi mình được à, một ít ớt trộn vô trong tỏi nè sợi ha rồi tiếp theo là mình cắt chanh nha mình à, sẽ dùng một à, trái chanh đó à, các bạn là tại vì là bả khía nó rất là mặn mình dùng một trái chanh thì mình cắt ra một trái chanh ha đó trái chanh thì mình cắt ra bả khía chọn chanh đường ớt rồi mình nặng chanh vô tỏi rồi mình à, cắt một trái chanh được rồi rồi tiếp theo á là mình à, mình sẽ à, tách mình cho vô đây một ít đường nha đường rồi mình chọn tỏi ớt lên chọn lên cho nó tan đường ra nha và cái muối à, ớt chanh à, siêu cay luôn đó rất là ngon rồi tiếp theo là mình à, tách ba khía nha các bạn ba khía này nè rồi là mình bẻ nghe nha mình dùng tay thôi mình bẻ cho nó ngon nha đó mình bẻ nghe ra gì nè bẻ nghe ra thịt rất là ngon luôn bẻ nghe nghe ra rồi là mình lấy cái nghe nè các bạn đó mình à, bẻ ra ha bẻ ra que ra tách cái mài này ra cũng được đó nó có gạch nè bây giờ mình à, lấy cái mai bên dưới này ra rồi mình cái càng á thì mình bẻ một một ít thôi gì đây thôi đó tách ra nha cái này á, thì à, cái phần ruột ở trong là cái phần ít mấy trong này các bạn bỏ đi gạch mấy trong đó với lại là đó mình tách ra rất là dễ rồi con này gạch nó vàng luôn nè làm món ba khía trộn này ăn với cốc ổi nó mới ngon các bạn nó mới đúng khẩu vị nha ba khía trộn này thì mình ăn với à, cơm nguội cũng rất là ngon rồi mình à, bẻ à, mấy cái chanh càng ra một ít và khía này thì mình là xé nó mới ngon các bạn xé mới ngon đó xé vậy đây nè cái mai nữa kìa mình chọn ờ, một ít ha ờ, các bạn còn lại ờ, mình để mình để đây là mình để dành ăn từ từ nha rồi là mình đảo đều cái đường với tỏi ớt này lên nè đảo đều lên nó được một tô ba khía rất là ngon luôn ba khía chọn chanh đường tỏi ớt rất là ngon luôn rồi như vậy là mình đã chọn xong ba khía chọn rồi nè các bạn à, mình chọn với chanh đường ớt à, và dạ, mời các bạn à, cùng thưởng thức à, món ba khía chọn với mình nha